bảy tân cũng thỉnh mời cô bảy tân la đương thời cát nhật giang quả thanh gia hồi dòng chơi ngàn mần ngàn me loan mời cô tam đồi chè dân văn thanh gia hồi cung thoảng hát hương lan gió thu thoáng hát hương lan trăng soi chính giếng đáy và thanh hoa đất là thế cảnh đẹp tự nhiên hình Cảnh là ấy vô biên na à? đất Sông sơn chốn ấy tự nhiên lành vua phán lập lập lập biêu xanh xanh mây lớp đi xa xa đàn không hề phách nghe chúc màu thương tiếng con sông mãi à,

sơ dày con thịnh xuống dương gian từ đồng tích xưa cũng tiền cung à, à, à. sương đi quạt trầm ba sáu nam sương hễ cầm đêm quạt cô lại thương chư thanh nhà đồng tình ta răng thanh nghỉ gió mát kìa răng thanh nghỉ gió mát bình tiên hồi đồng khi vui khi vui ngự chiếc xe giống rộng chiếc xe rồng khi buồn phách nhà trúc khi buồn phách trúc đàn thông đi ba chơi dập diều dập diều yên vũ anh ca về tòa lâm sơn cô dòng chơi dòng chơi người tám cửa ngàn bóng cô mười, đương thời các nhân cô về trời à, dương tỏa thành ra hồi cùng tới cô anh tình danh vàng cô bé tôi đi ta thật cũng phục à, yêu tình cũng hàng đầu thành ra hồi cùng cầu hoàng phi hương vô sinh ra bóng cầu hoàng tả phi phương vinh thăng thưởng rơi quân lên ngàn ầm ầm sấm dậy lừng vàng róc thành ra hồi mênh mênh một nước một trời có cầu bơ thải cầu trèo bơi chiếc thuyền rồng thành ra hồi cung khuya sớm ra vào bản đến đây cậu bé ra vào ngày ngày nâng bước đi ra hồi